Lindas serta aku anyong ling kamotini andi buka lupa nyari nengode take aku kamu rara siongku beling mentah andiku samanta atenu bau Tuhan yang turah balas nyanyi aku bile Sopo pangeneng ko nene Andi gama nang hati Nakanyong lengka moti Andi kamu rara Siomku beling mentah Andiku samanta Ateno bau baroba Ateno bau baroba Nakanyong tura balan le Andi nakalu nyara male mango nyama ku dede mata pangi pian di ju kita pangi pian di ju kita Satu ataku nenewe Suku pangeneng konene Andi nyaman Nang Oke sekian terima kasih Terima kasih terbang ringing